các bạn, ngày hôm nay shop mình sẽ review một sản phẩm đó là lưỡi liếm hình có lợn cực kỳ cute à, con lợn màu hồng này thì thực sự là nếu nhìn vào không ai biết nó là một sản phẩm một cái sản phẩm sách coi cả thì um, cái cái cái hình dáng cái kích thước của nó cũng rất là nhỏ thì các anh khi mà đi chơi thì hoàn toàn là có thể cho vào một cái táp hoặc là cho vào cái cốp xe máy của mình thì đối với sản phẩm này ấy, mình sẽ cho các bạn xem chân thực hơn cái lưỡi liếm này thì là các bạn nhìn thấy cái lưỡi nó rất là bé thôi nó rất là bé nó rất là gọn thì khi mà mình khởi động thì mình ấn vào cái mũi của lợn đây mình nhìn thấy rõ luôn ạ nó liếm rất là nhanh cái này làm sao mà mình đọ được với cả máy móc đây các anh ơi thì khi mà sử dụng ấy, thì các anh sử dụng với cả cái phần âm đạo giả anh chỉ cần là úp sát vào cái phần hộp đen anh ạ chỉ cần úp sát vào phần hộp đen ngay thôi thì tất cả những thứ khác thì cũng sẽ làm nó có một cảm giác rất là vội tay luôn này mình thích này cái sản phẩm này thì là mình sạc trực tiếp không phải sử dụng pin mà sạc trực tiếp đây nhá rất là xinh và cái lưỡi này thì mình cả con mình mình, mình giữ thấy nó rất là mềm bởi vì cầm nó chắc tay cảm ơn mọi người đã xem